Vâng, xin chào anh em. đã một lần nữa quay trở lại với kênh soi cầu miền Bắc của mình. Đưa ra phân tích cầu kèo và chốt số cho anh em tham khảo của sổ miền Bắc hàng ngày em nhé. Thì lời nói đầu tiên xin phép thay mặt đội ngũ làm cánh cùng những người làm video xin được gửi tới toàn thể anh em một lời chào và lời chúc thân thương nhất. Chúc anh em luôn luôn may mắn và luôn luôn phát ta phát lộc, luôn luôn gặp nhiều thành công trong cuộc sống anh em nhé. Thì à, với cái tình hình dịch bệnh đã rất là khó khăn thì à, trong suốt hơn 20 ngày vừa qua thì sổ số miền Bắc, sổ sổ à, cả nước của chúng ta thì đã ngân quay thì uh, ờ, riêng sử dụng miền Bắc của chúng ta thì ngày hôm nay ngày 23 tháng 4 thì đã bắt đầu mở thường quay trở lại thì tối hôm nay thì uh, ờ, kênh soi lô bắt bài của mình sẽ lên video để chia sẻ cho anh em những con số tốt nhất để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghề cho đại bị hơi cho ngày mai ngày 24 tháng 4 24 tháng 4 năm 2020 em nhé thì uh, ờ, cùng uh, trong thời gian vừa qua thì uh, sổ sổ ngưng quay thì cũng thật sự là cũng rất là buồn thì uh, đối với bản thân mình đối với uh, à, anh soi sóng lỗ bất bài thì cũng uh, mất đi một món ánh tự món ăn tinh thần và mất đi cái cảm giác hồi hộp và uh, rất là cảm thấy khó chịu nhưng mà vì cái tình hình là dịch bệnh là nó rất là uh, nguy hiểm và rất là khó lường cho nên là cũng uh, phải chấp nhận và cũng phải hy sinh như thế thì uh, rất là may thì uh, tình hình dịch bệnh của chúng ta thì cũng ờ, rất là ổn định đã ổn định lên hơn hơn rất nhiều thì uh, tiếp tục thì ngày hôm nay ngày 23 tháng 4 thì sổ sổ miền Bắc của chúng ta đã tiếp tục mở thường quay trở lại để gửi tới tất tới tất cả anh chị em quý dì chú bác đấy mình là gửi lại cho anh em những cái món ăn tinh thần của buổi chiều buổi tối 6 rưỡi hàng ngày của chúng ta nhé thì uh, bây giờ thì Kênh song lô bắt bài cùng sẽ cùng với anh em cập nhật lại cái bảng kết quả sổ số miền Bắc của chúng ta mở thưởng ngày hôm nay. Sau một thời gian nghỉ dịch ngày hôm nay thì đã quay trở lại. Thì như anh em đã biết thì ngày hôm nay sổ số miền Bắc của chúng ta mở thưởng lúc 6 giờ 30 phút thì giải đặc biệt có dạng ba anh em nhé. Và những và độc thủ đề là con 03 và càng là càng nằm anh em nhé, 503. Đấy, đề tổng 3 chạm không chạm ba anh em nhé và tới với các đầu số lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì đầu khống của chúng ta ra khá là nhiều em nhé thì từ đầu khống tới đầu chín thì không bỏ đâu đâu cấm cả anh em ạ đầu khống của chúng ta ra khá là nhiều đấy và con 03 thì xuất hiện cho anh em là ba nháy con 08 hai nhảy em nhé đấy và đầu một của chúng ta thì có con 18 hai nhảy em nhé đấy đầu hai thì ra cho anh em bốn con lô và đầu chín thì ra bốn con lô anh em nhé đấy và những con lô hai nhảy thì ngày hôm nay cũng có con 18 hai nhảy và chỉ còn 18 hai nhảy các bạn đấy thì đây là cái kết quả sơ bộ của sổ sổ miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2020 thì à, cùng qua đây cũng xin gửi tới những cái lời chúc tới tất cả anh chị em nào mà ngày hôm nay đã được may mắn nhé đấy đã được chiến thắng được cái ngày đầu tiên quay trở lại của sổ sổ miền Bắc của chúng ta và cũng là ngày đầu tiên của tháng tư âm lịch ngày mùng ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng tư âm lịch thì cũng chúc cho anh em là luôn luôn giữ vững cái sự may mắn của mình để nổi dài cái chuỗi chiến thắng của mình được lâu hơn xa hơn và từ bừng rực rỡ hơn anh em nhé đấy còn à, bây giờ thì mình cũng à, cái video ngày hôm nay thì mình cũng xin phép anh em đấy là mình không chỉ câu chỉ keo mình sẽ chốt sổ luôn cho anh em để anh em tham khảo còn à, cái từ video ngày mai thì để mình xem cái thời gian quay trở lại của chủ số miền Bắc, nó câu keo nổi có thay đổi như thế nào như thế để mình theo dõi câu keo thép. Còn ngày hôm nay thì mình đã nhận định được một vài con số thì à, đã chốt lên đây cho anh em tham khảo nhé. Thì anh em có thể để cho mình ngày mai thì con độc thủ lỗ là con 38 anh em nhé. Đấy, độc thủ lỗ cho anh em tham khảo là con 38. Đấy, kết quả soi cầu dự đoán cho ngày 24 tháng 4 năm 2020. Độc thủ lỗ 38, bạch thủ lỗ là con 27 anh em nhé. Đấy, và xiên 2 của chúng ta là có con 38 1991 và 27 1991 anh em nhé. Đấy thì à, à, mình cũng xin phép đưa lên cho anh em tham khảo một vài con số là ở trên đây thì anh em nào mà cảm thấy trùng máu kết câu kết keo với ờ, mình thì có thể xác định nhé đấy thì anh em cân nhắc kỹ lưỡng cho mình trước lúc vào tiền anh em ạ à. đấy như là những con số chỉ bán tính chất tham khảo mình đưa lên để anh em được tham khảo được chơi vui văn nghệ được thỏa đam mê của mình mà à, <clears throat> anh em tin tưởng thì chờ anh em nhé đấy mình nhắc lại đồng thủ lô đấy là con 38 và bạch thủ lô là con 27 và chiến đạo của chúng ta có con 38 ghép với cặp 1991 và con 27 ghép với cặp 1991 cho tất cả anh chị em của chúng ta tham khảo chơi như ngày mai ngày 24 tháng 4 năm 2020 anh em nhé đấy thì một lần nữa cái cho câu miền Bắc của mình xin được gửi tới lời chúc tới tất cả anh chị em của dì chú bác một lời chúc thân sức khỏe một lời chạy chúc may mắn tới tất cả anh chị em của chú bạn cùng với gia đình của mình nhé. Và vâng xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào chiều ngày mai nhé. Chúc anh em chúng ta đài thắng đài đài thắng cho ngày mai ngày 24 tháng thứ năm 2020. Và vâng thì mong anh em xem video thì cảm thấy yêu thích thì có thể bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn, ngày càng tự tin hơn và có thêm nhiều động lực để đưa lên cho anh em những cái đường cầu hay những một số chuẩn để có thể giúp anh em một phần nào đấy có được cái niềm vui hàng ngày em nhé và vâng, xin chào anh em và hẹn gặp lại em vào chiều ngày mai ạ chúc anh em và gia đình có một buổi tối thật là vui vẻ thật là ấm áp ạ